Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Sĩ Thanh ngồi trên than hồng chém gió, cẩn thận kẻo ngã vào lò. Theo thông tư liên tịch số 1 năm 2005, quy định mức lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương từ 9,7 cho đến 10,3 phần tương đương mức lương là 14 triệu 453 ngàn cho đến 15 triệu 347 ngàn đồng mỗi tháng, tức là khoảng 600 USD Mỹ nếu tính theo mức cao nhất. Tuy nhiên, khi bị bắt, người dân mới biết căn biệt thự của ông Trung Ngọc Anh có giá tới 100 tỷ đồng, tính ra bằng 555 năm lương của ông Trung Ngọc Anh nếu ông nhận lương mà không tiêu xài, ăn uống gì cả. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Trần Sĩ Thanh, ông Nguyễn Đức Trung Trước khi ông Trung Ngọc Anh bị bắt, không ai có thể kết luận ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là người tham ô đục khoét tài sản của nhà nước. Nghĩa là khi chưa bị lộ thì ông Trung Ngọc Anh được xem là trong sạch. Ở Việt Nam, quan chức chưa bị lộ được xem là trong sạch chứ không có quan chức nào thực sự trong sạch cả. Nếu quan chức mà chỉ sống bằng lương, họ chỉ có thể ở nhà vùng nông thôn xa xôi mà thôi. Không thể nào là chủ sở hữu của những căn biệt thự tại các khu đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh trị giá vài trăm ngàn thậm chí hàng triệu USD. Hầu hết các quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng đều có nhà cao cửa rộng và nuôi con ăn học ở nước ngoài với chi phí hàng năm lên đến mỗi hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Ông Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam Vương Đình Huệ hiện nay cho con gái ăn học ở Mỹ rất tốn kém với mức lương hiện nay của ông, người ta tính ra ông phải làm tới 10 năm không ăn, không uống, mới có thể chu cấp cho con gái một năm để đi học. Từ phép tính toán đó, người dân tin chắc rằng ông Vương Đình Huệ phải có nguồn tiền rất lớn ở ngoài lương. Mặc dù ông Vương Đình Huệ chưa dính vào tiêu cực nào có liên quan đến tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông trong sạch thực sự. Vậy những khoản tiền hàng trăm nghìn đô la Mỹ hàng năm cho con gái đi du học ở đâu ra. Đây là hình ảnh tiền nhiệm khác của ông Trần Sĩ Thanh đã vào tù. Vào ngày 16 tháng 11, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Ông Thanh nói rằng, mình cứ trong veo thì sợ gì? Câu nói này bị nhiều người cho rằng ông Trần Sĩ Thanh đang chém gió. Chém gió là từ người dân mới xuất hiện khoảng một thập kỷ gần đây, ngụ ý là người đấy nói khoác, nói lấy được để tô vẽ bản thân. Và thực tế không có một quan chức nào trong vắt dưới chế độ này cả. Bởi người ta so sánh mức lương và tài sản mà các ông quan này có được thì cũng biết nó không phải là nguồn tiền kiếm được từ lương. Những năm gần đây, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Thế Thảo, ghế chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã là chiếc ghế đầy sóng gió. Những sai phạm trong quy hoạch xây dựng thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch rất nghiêm trọng. Năm 2016, ông Nguyễn Thế Thảo đã hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, gần đây ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã cho khui lại sai phạm này từ phía thành phố Hà Nội đang phải chống đỡ. Kế tiếp là ông Nguyễn Đức Trung, ngồi trước ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa được bao lâu thì lại dính đến vụ án Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy và đã phải ngồi tù. Trước khi bị khui ra những sai phạm, không ai có thể khẳng định ông Nguyễn Đức Trung không trong sạch. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào sự bề thế của tư gia nhà ông Nguyễn Đức Trung thì người dân biết rằng tiền đó không phải là tiền lương mà có. Đây là hình ảnh ông Trần Sĩ Thanh chém gió. Kế tiếp, ông Nguyễn Đức Trung là ông Trung Ngọc Anh. Như đã đề cập ở trên, ông Trung Ngọc Anh cũng là người mua nhà không phải do tiền lương. Và hiện nay khi vụ án Việt Á khui ra mọi ngóc ngách thì mới thấy bàn tay của quan họ Chu này nó bẩn đến như thế nào. Hiện nay ông Trần Sĩ Thanh đang ngồi ở ghế mà chính ông Nguyễn Đức Trung và Chu Ngọc Anh đã ngã vào lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây ông Trần Sĩ Thanh tự tin chém gió, nếu không cẩn thận hậu quả của ông cũng sẽ như hai người tiền nhiệm trước đây. Bởi không có quan chức nào trong sạch cả, chỉ có quan chức chưa bị lộ mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng cho dọn kho, chuẩn bị càn quét lớn. Có quan chức đã bị ông Tổng Trọng cho vào phòng sổ khám rồi sau đó lại xử lý. Có quan chức thì bị ông Tổng Bí Thư tống thẳng vào tù mà không cho ngồi vào chiếc ghế dự bị để sám hối. Trước đây, ông Đinh La Thăng được đưa vào Phó Ban Kinh tế Trung ương để chờ xử lý. Từ đó đến nay, ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương được xem là ghế dự bị để ngồi tù. Ông Đinh La Thăng thì đã ngồi tù, còn ông Nguyễn Thành Phong chưa biết được về nhà hay sẽ bị cho vào tù đây. Án thì vẫn đang treo lơ lửng trên đầu của ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị dọn kho Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 6. Ông Nguyễn Phú Trọng chưa quyết định số phận của Nguyễn Thành Phong nhưng ông đã cho ông Phong rời chiếc ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương. Động thái này được cho là ông Trọng đang dọn kho để nhập hàng mới. Ghế Phó Ban Kinh tế mà ông Nguyễn Thành Phong bỏ lại sẽ có người lắp vào, nhưng chưa biết đó là ai. Rất có thể là ông Nguyễn Văn Thẻ. Trước đây, ông Trọng đã trưng dụng Ban Kinh tế Trung ương làm kho dự bị cho các đối tượng sắp thành củi. Tuy nhiên, vì củi quá nhiều mà kho thì lại hẹp nên ông Trọng đang mở thêm kho mới. Vậy kho mới mà ông Trọng đặt ở đâu đây? Đấy chính là Ban tuyên giáo Trung ương, cũng là vị trí phó ban. Người đầu tiên được nhập vào kho mới là ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ban bí thư cảnh cáo ông Phùng Xuân Nhạ, phó ban tuyên giáo Trung ương. Đây chỉ mới là hành động kỷ luật của Đảng, chưa cách chức. Tuy nhiên, theo giới thảo tin đánh giá thì việc cách chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương của ông Phùng Xuân Nhạ nó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi, bất cứ lúc nào cũng thể ập tới. Ông Trọng đang bận rất nhiều việc, chưa xử lý việc này gấp cho được. Vào ngày 16 tháng 11, ông Trần Quốc Cường, Phó Ban Nội chính Trung ương, được điều động chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 ông Cường đảm nhiệm vị trí Bí thư tỉnh ủy Điện Biên thay cho Nguyễn Văn Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hôm 21 tháng 10. Đây là hình ảnh ông Trọng đang chuẩn bị dọn kho ở Ban tuyên giáo Trung ương từ tháng 10. Với việc tuyên truyền này cho thấy ông Trần Quốc Cường đang được cơ cấu về lại Trung ương. Vấn đề ông Trần Quốc Cường đi không đáng nói mà vấn đề nhiều người quan tâm đó là chiếc ghế trống mà ông Trần Quốc Cường đang để lại liệu rằng đây là chiếc ghế tiếp nhận người được cơ cấu tiếp hay tiếp nhận một con người thất sủng để ngồi tạm trước khi phải vào tù. Như vị trí Phó Ban tuyên giáo Trung ương trước đây tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Long, sau đó ông Nguyễn Thanh Long lại nắm Bộ Y tế. Lúc đó ông Long là người ngồi tạm để chờ cơ cấu tiếp theo. hay nhiều Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngồi tạm chiếc ghế Phó trưởng Ban tuyên giáo để chờ cơ cấu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ông Phùng Xuân Nhạ thì lại khác, ông Nhạ là người thất sủng về vị trí phó ban tuyên giáo trung ương để chờ xử lý. Hiện nay, người ta chờ bị kỷ luật và chờ bị truy tố đang khá đông, trong đó có thể kể đến như ông Nguyễn Văn Thể. Còn những người đang bị theo dõi để chuẩn bị xem xét kỷ luật hay không có thể kể đến như ông Nguyễn Hồng Diên, ông Hồ Đức Phước, vân vân. Nếu ông Trọng cho làm mạnh tay thì e rất nhiều người sẽ bị đưa vào tầm ngắm kỷ luật rất có thể vị trí phó ban nội chính của ông Trần Quốc Cường để lại sẽ là một chiếc ghế dự bị cho những chức thất sủng ngồi vào đấy chờ án kỷ luật. Đây là hình ảnh có phải là hành động dọn kho của Nguyễn Phú Trọng hay không? Đợi người ngồi vào chiếc ghế phó ban nội chính là ai? Câu hỏi được đặt ra. Nếu là một thứ trưởng của bộ nào đấy thì người đấy sẽ được cơ cấu lên bộ trưởng. Nếu người ngồi vào đấy là một bộ trưởng cho thôi chức giữa nhiệm kỳ thì đấy là vị trí dự bị chờ bị xử lý ném vào lò. Kinh tế Việt Nam đang xuống dốc, chỉ riêng vụ án Việt Á đã thổi bay hai bộ trưởng. Còn những vụ án khác như chuyến bay giải cứu, vụ án Vạn Thịnh Phát vân vân sẽ hư hại thêm rất nhiều bộ trưởng nữa thất sủng. Có thể sắp tới đây sẽ có cuộc càn quét rất lớn. Chúng ta hãy cùng chờ xem.